Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh cài bóng hai lúa của mình giống như kênh bình luận viên hút lúa Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận giao hữu nữa Trận giao hữu châu Á nữa, đó là cái trận Thì ngày 14 có rất là nhiều trận giao hữu châu Á nha anh em Đó mà là Sia và Thái Lan thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận Thái Lan và Đại Bắc Trung Hoa nha. Thì hai này gặp nhau vào lúc 22 20 giờ 30 nha anh em là 8 giờ rưỡi ngày 14 tháng 12 thì anh em cũng thấy cái phong độ của Thái Lan gần đây mới giao hữu với thằng à, Myanmar ăn 6-0 nha anh em và bây giờ tới gặp à, Đài Bắc Trung Hoa và bên phía um, Đài Bắc Trung Hoa thì à, cái chuỗi gần nhất của đại Bắc Trung Hoa thì anh em cũng thấy rồi năm trận gần nhất của họ đều thua chưa có được thắng trận nào hết nha anh em thì anh em thấy họ để để thua tới 5 trận liền và bên phía Thái Lan thì năm trận gần nhất thì họ đã thắng được 3 trận và để thua hai trận uh, thua uh, ờ, Malai quả Malaysia trước uh, King Cup nha anh em King Cup và để thua Uzbekistan 2-0 trước uh, AFC Cup thì chuẩn bị tới dòng loại AFF Cup rồi anh em thì uh, đây là cuộc, cuộc uh, những trận giao hữu trước dòng loại AFF Cup nha thì trong cái lịch sử đối đầu thì anh em cũng thấy lần nào Thái Lan gặp Đại Bắc Trung Hoa cũng ăn với tỷ số cách biệt từ hai bàn đổ lên nha anh em hai bàn đổ lên thì hiện tại mình nhận định hơn sớm cho tất cả anh em thì nó chưa có cái đội hình ra sân thì thì còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là hiện tại Thái Lan đang chấp 3.5 và tài xỉu 4.75 thì anh em thấy trong cái lịch sử từ xưa đến giờ Thái Lan chưa có chấp cái kèo sâu như vậy là nhà cái đang đánh giá cái năng lực của thằng Thái Lan này rất là cao thì Thái Lan trận này đây nhà cái đánh giá Thái Lan sẽ ăn từ 5 bàn đến 6 bàn thắng thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo Thái Lan và anh em nằm cái mã kèo tài còn anh em vào cái mã kèo tài thì nó không lợi thế cho anh em cho lắm giống như nó ra ba bàn thì anh em lại chết trên và chết tài thì anh em có thể vào những cái mã kèo rung anh em vào những mã kèo rung thì tại sao mình phiên anh em vào những mã kèo rung giống như nó ăn được ba bàn anh em húp được ba mã rung mà anh em thua một mã trận thì anh em cũng dẫn lãi nha thì bởi vậy mình phiên tất cả anh em anh em nên vào những cái mã rung và anh em nằm cái mã trên thì anh em muốn có vào mã rung thì anh em đăng quýnh ngoài qua thầu qua cò anh em không thể được nằm được những mã rung thì mình phiên anh em đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã rung nha và mình cho anh em xem cái trận gần nhất mà Thái Lan gặp Myanmar ăn tới sáu không cái trận giao hữu gần nhất của Thái Lan nha anh em trận đó Thái Lan tới 6-0 thì vào phút thứ 20 thứ 12 là Thái Lan đã vào một bàn anh em phút 29 hiệp 1 là Thái Lan đã vô tới 3 bàn thắng bị một bàn từ chối nữa là 4 bàn nha anh em thì hiệp 2 hiệp 2 là vào phút 58 Thái Lan mới ghi bàn và tới phút thứ 6 75 mới có bàn thắng thứ sáu thì anh em thấy cái đội Thái Lan này đang rất là mạnh nha rất là mạnh thì anh em có tại bên này trận này anh em cứ nằm vào cái mã Thái Lan chấp cho mình anh em thấy cái sự dồn ép của Thái Lan mà tới 8 quả gốc là anh biết anh em biết thấy cái sự dồn ép của Thái Lan này đang rất là mạnh thì anh em có thể vào cái mã Thái Lan chấp 3.5 và tài xỉu 4.75 ờ, nha thì còn những anh em nào mà đang chơi bên ngoài không có thể chơi được những mã kèo rung anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang để anh em đánh rung cho nó hợp lệ hơn và anh em ăn được nhiều mã kèo hơn anh em đánh trận nha thì thông tin liên hệ của mình thì là anh em cái số điện thoại Zalo này của mình đã à, đang nó đang bị phá nha anh em anh em có thể liên hệ trực tiếp qua cái telegram kèo bóng hai lúa của mình hoặc là anh em cũng có thể liên hệ qua cái à, facebook của mình nha anh em đây anh em có thể liên hệ qua cái facebook là kèo bóng hai lúa của mình anh em nhập vào chữ kèo bóng hai lúa sẽ hiện ra cái hình này anh em kết bạn với cái theo dõi cái fanpage này và anh em nhắn tin trực tiếp qua cái facebook này cho mình nha anh em nhắn tin trực tiếp qua cái fanpage kèo bóng hai lúa cho mình mình sẽ trả lời và hướng dẫn tất cả anh em đăng ký cái trên cái kênh giấy trang thì hiện tại anh em cũng biết cái Zalo mình nó đang bị ờ, chết rồi đang bị ờ, phá rồi thì anh em có thể liên hệ qua Telegram thì Telegram là hôm nay là cái cái app mà để nhắn tin thông dụng nhất rồi anh em cái app này để, để dành nhắn tin thông dụng nhất tất cả các nước luôn rồi thì anh em có thể tải cái này để về để dành nhắn tin cũng được này hoặc là anh em có thể nhắn tin trực tiếp qua Facebook cho mình là kèo bóng hai lúa nha anh em đây đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Thái Lan thì anh em nào đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em cứ đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo rung và anh em có thể húp được nhiều mã kèo hơn còn anh em đánh trận và đánh tài xỉu nha đó là cái vấn đề mình phiên anh em thì anh em nào mà quan tâm tới cái vấn đề này anh em cứ liên hệ trực tiếp qua mà cái mà mình hướng dẫn cho tất cả anh em vừa cái thông tin liên hệ của mình rồi